Nhận định dự đoán và soi kèo trận Nottingham gặp Brompton diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 12 tháng 1. Nottingham không thua trong hai trận gần nhất ở ngoài hạng Anh, trong đó có một chiến thắng và một trận hòa. Những kết quả tốt đã giúp họ tăng từ vị trí thứ 19 lên vị trí thứ 15 ở trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ đang là 2 điểm. Chắc chắn tân binh của Premier League 2022-23 sẽ phải rất nỗ lực nếu muốn trụ hạng thành công. Ngoài mục tiêu trụ hạng thì đội bóng của huấn luyện viên Steve Cooper cũng đang hy vọng tiến sâu ở đấu trường cúp Liên đoàn Anh. Ở giải này, Nottingham đã đánh bại Blackburn với tỷ số 4-1 để có thể có mặt ở vòng tứ kết. Trước đó thì họ cũng đã đánh bại Tottenham cũng ở giải đấu này. Đối thủ của Nottingham ở vòng đấu cho tám đội mạnh nhất chính là Wolverhampton. Giống như là Nottingham, Wolverhampton cũng đang xếp ở cửa dưới bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Họ đang xếp thứ vị trí 19 với 14 điểm sau 18 trận, kém vị trí của Nottingham là 3 điểm. Cho dù đã thay đổi huấn luyện viên, nhưng mà lối chơi của đội bóng này không có nhiều cải thiện. Phong độ gần đây của bầy sói là không được tốt. Họ không thắng trong 3 trận gần nhất, trong đó có 2 trận hòa và 1 trận thua. Nếu tính riêng ở ngoại hạng Anh thì Wolverhampton đã thua 8 trong 12 trận gần nhất. Về kết quả đối đầu, Nottingham không có được những kết quả tốt mỗi khi đối đầu với Wolverhampton. 6 trận đấu gần nhất họ chỉ có được một chiến thắng và năm trận thất bại. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là vào ngày 15 tháng 10 năm ngoái. Wolverhampton được chơi ở sân nhà và chiến thắng với tỷ số là 1-0. Để có mặt ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh, đội bóng của huấn luyện viên Lopetegui đã đánh bại Gillingham với tỷ số 2-0 ở vòng 18. Nhận định trận đấu thì có vẻ là cân bằng, nhưng với việc được chơi tại City Ground, đội chủ nhà có nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Theo thống kê trong số 17 điểm có được ở Premier League mùa này, thì có tới 12 điểm Nottingham giành được ở trên sân nhà. Khi được thi đấu ở City Ground, họ đã đánh bại Liverpool với tỷ số 1-0, cầm hòa Chelsea với tỷ số là 1 đều và đánh bại Crystal Palace và West Ham cùng với tỷ số là 1-0. Được chơi ở sân nhà với sự cổ vũ của người hâm mộ, Nottingham thi đấu với quyết tâm lớn, khác hẳn với những thành tích của họ khi phải làm khách. Nottingham thiếu vắng nhiều cầu thủ với chấn thương. Theo đó thì JC Lingard, Moussa Nia Kate, Julian Biancon, Omar Richards và Chico Kuyet đều không thể ra sân được. Trong khi đó thì khả năng ra sân của Neco Williams còn bỏ ngỏ. Ở bên kia, Wolverhampton cũng thiếu vắng Chiquinho, Sasa Kalajic, Pedro Neto và Bubaka Chari. Trong khi khả năng ra sân của Daniel Porensi là 50-50. Ở trận đấu gần nhất, Nottingham để thua trước Blackpool ở vòng 3 FA Cup. Nhưng đó là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Steve Cooper không chơi thổi. Họ đã tạo ra được nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa được thành bàn thắng. Ở màn tiếp đón Wolverhampton hôm nay, họ sẽ đón chào sự trở lại của chân sút tài năng như là Chaiwa Awaniji ở đội hình xuất phát. Người đã được cất trên băng ghế dự bị ở trận thua Blackpool vừa qua. Cũng chính Awaniji là người ghi bàn thắng duy nhất ở chiến thắng 1-0 của Nottingham trước Southampton ở Premier League vừa rồi. Nếu như Nottingham chơi tốt ở sân nhà thì Wolverhampton lại chơi rất tệ ở sân khách. Thống kê chỉ ra đoàn quân của huấn luyện viên Julian Lopetegui không thắng đến 7 trong 9 trận xa nhà trước đó và rất có thể là yếu tố sân nhà, sân khách sẽ quyết định đến kết quả trận đấu. Về phong độ của hai đội, Nottingham Forest vừa thảm bại trước đội hạng dưới là Blackpool ở vòng 3 Cúp FA, nhưng đó là trận đấu mà huấn luyện viên Cooper cho nghỉ nhiều trụ cột để dồn sức cho trận tứ kết Cúp Liên đoàn Anh với Wolverhampton dạng sáng ngày mai. Forest đã không lọt vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh kể từ lần gần nhất vào mùa giải 91-92. Vì thế mà quyết tâm của họ trận này là rất lớn. Tuy nhiên, xét theo kèo châu Á thì Nottingham Forest không phải là chỗ dựa tin cậy cho người hâm mộ vì họ đã không thắng 11 trên 20 trận gần đây. Ngược lại thì Wolverhampton lại thường xuyên mang đến niềm vui cho những người ủng hộ khi đã thắng cả 4 trận sân khách gần đây theo kèo châu Á. Cần biết thêm, Wolverhampton thắng 5 trên 6 lần đối đầu gần đây với Nottingham Forest theo kèo châu Á. Về phong độ thì Wolverhampton đang chơi khởi sắc kể từ sau World Cup 2022. Các học trò của huấn luyện viên Julian Lopetegui vừa thủ hòa hai đều trước nhà đương kim vô địch tại vòng 3 Cúp FA. Wolverhampton đã thất bại 4 trên 5 trận đấu gần đây, trong đó có những màn trình diễn thuyết phục trước Liverpool và Everton. Về lực lượng của hai đội, hàng loạt các trụ cột sẽ trở lại đội hình xuất phát của Nottingham Forest sau khi được phục hồi ngoài trận gặp Blackpool tại cúp FA. Những Taiwo Anoniji, Renan Lodi, Remo Fleurer, Brennan Johnson sẽ giúp lối chơi của đội chủ nhà có nét và gắn kết hơn. Dù vậy thì chấn thương của những JC Lingrat, Mosa Niakate, Chiku Kujet, Omar Richards cũng ảnh hưởng nhất định tới sức mạnh của Nottingham Forest. Về phần Wolverhampton, Daniel Florenzi đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại đội hình. Trong khi đó thì Petro Neto, Chiquinho, Sasa Kalajic và Bobasa Chari vẫn vắng mặt và chấn thương. Tuy nhiên, hàng công của Wolverhampton vẫn rất đáng gờm với sự có mặt của tân binh là Matheo Cuha. Tiền đạo được Atletico Madrid cho mượn, nhiều khả năng sẽ có lần đá chính đầu tiên trong màu áo của Wolverhampton. Với đội hình dự kiến của hai đội, Nottingham Forest với sơ đồ dự kiến là 4-3-1-2. Các cầu thủ dự kiến Henderson, Aurier, Wonran, Body, Lodi, Mangala, Jess, Friuler, Johnson, Owoniji, Giff, White. Roehampton Sơ đồ dự kiến là 4-3-3 Các cầu thủ Sa, Bueno, Kinman, Collins, Semedo, Goodies, Cherry, Cunha, Moutinho, Nevers và Nunes. Nhận định trận đấu Tỷ lệ châu Á trận Nottingham và Wolverhampton ở mức cân bằng. Bầy sói có sự vượt trội về mặt thành tích đối đầu khi đã thắng 5 trên 6 trận gần nhất. Nhưng Nottingham chơi rất tốt ở trên sân nhà và đây có thể là một trận đấu cân bằng. Và khoảnh khắc tỏa sáng của những ngôi sao sẽ quyết định đến kết quả trận đấu. Trận đấu sẽ không có nhiều bàn thắng. 6 lần đối đầu vừa rồi có 4 trận kết thúc với tối đa là hai bàn thắng. Nottingham luôn chơi phòng thủ khá tốt ở sân nhà. Trong khi đó thì Wolverhampton cũng sở hữu hàng thủ không quá tệ. 6 trong 8 trận gần nhất vừa rồi giữa Nottingham và Forest có không quá hai bàn thắng được ghi mỗi trận. Có 2 trên 3 trận đấu gần nhất của Nottingham và 2 trên 3 trận đấu mới đây của Wolverhampton có dưới 2,25 bàn. Nhiều khả năng trận đấu này sẽ không có quá nhiều bàn thắng. Có ít nhất là 10 tình huống phạt góc. Ở trong hai trận gần đây nhất của Nottingham và Wolverhampton ở trên mọi đấu trường đều có trên 10 tình huống phạt góc. Cả hai đội đều chơi tấn công biên khá nhiều. Bởi vậy mà cơ hội để được hưởng những quả phạt góc là khá cao. Trong một thế trận không có nhiều bàn thắng, khả năng bùng nổ về số quả phạt góc là rất cao. Nhận định về kèo châu Á chỉ tháng 10 năm ngoái thì Nottingham và Wolverhampton đã chạm trán với nhau tại ngoại hạng Anh. Tại đó thì bầy sói đã xuất sắc chiến thắng với khoảng cách tỷ số tối thiểu. Đó cũng là lần thứ 5 mà đội bóng này đánh bại Nottingham chỉ trong 6 lần đụng độ gần nhất. Và phần nào đó có thể khẳng định được là Wolverhampton chính là đội bóng kỵ dơ của đội chủ nhà. Bước vào trận tái đấu này, cho dù được thi đấu ở sân nhà, nhưng mà Nottingham cũng không được dưới cầm cân nảy mực đánh giá là nhỉnh hơn với phong độ phập phù đang thể hiện. Cụ thể, đoàn quân của luyện viên Steven Cooper chỉ mang về được một chiến thắng và một trận hòa sau 4 lần ra sân gần nhất, còn lại là hai thất bại. Ở phía kia chiến tuyến thì kể từ sau khi Julian Laptigai nắm quyền chỉ đạo đội bóng, Wolverhampton đã có lại được những chuyển biến tích cực về mặt phong độ. Điển hình là việc cầm chân Liverpool ở vòng 1 trên 32 FA Cup vừa qua. Ngoài ra, cờ cược của họ cũng đã giúp người chơi thắng cược trong toàn bộ 4 lần mở kèo ở sân khách gần nhất nên chọn Brockhampton. Nhận định và dự đoán kèo tài xỉu Wolverhampton đã có được rất nhiều sự cải thiện ở mặt tấn công. Việc ghi được tới hai bàn thắng vào lưới của Liverpool ở lượt trận mới đây hiển nhiên không phải là một điều dễ dàng. Ở phía còn lại, Nottingham cũng chưa từng ngừng ghi bàn trong 9 lần đón khách gần nhất trên mọi đấu trường. Do đó mà người chơi nên cân nhắc chọn cửa tài để có cơ hội vượt ải cao hơn. Nên chọn tài Nhận định và dự đoán kèo hiệp 1 Mặc dù đang cố gắng cải thiện nhưng mà tuyến sau của Nottingham vẫn đang rất yếu. Cụ thể, họ đang sở hữu một hàng phòng ngự rất dễ bị tan vỡ nếu gặp phải những đội bóng có lối chơi tấn công mạnh mẽ. Bốn bàn thua khi đối đầu với Blackpool ở lượt trận mới đây là minh chứng rõ ràng nhất. Trong khi đó thì Wolverhampton vẫn đang thi đấu rất tập trung ở nửa đầu trận đấu. Nếu phải chọn ra một đội bóng có cơ hội vươn lên dẫn trước cao hơn thì đó chính là đội khách.